Oh. Kia thân hình này ở khắp trăm nghìn hướng thế giới để cứu vớt tất cả những chúng sinh vì nghiệp báo nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thường chẳng có thể biến năng ra như thế được. Nay con lại được Như Lai có tích từ nay đến khi ngày a được ta thành Phật thành cho chúng sinh trong sáu đường đều nặng để khác xin vâng con xin kính tin nhận lời Phật dạy bấy lời lúc đó đức phật bảo này địa tạng bồ tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải khác cái của nó không định để sẽ quên làm lành sẽ quên làm giữ thời tiết thành nghiệp báo giữ còn quên làm lành thời kết thành quả báo lành làm lành thì làm giữ kỳ theo cánh đi mà thanh gia lăn mãi trong năm trường về lần thứ này sẽ đến kiếp số nhiều như vi trần ví như lại cá bơi lội trong nước cho dòng nước mãi thẳng ra tạt được ra rồi lại mắc còn muốn gì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó từ trước ông Phật đã lập nghiệp trải qua nhiều kiếp phát thể trọng lớn tổ hết cả hàng chúng sinh bị nghiệp bị nghiệp bán tổ hết cả hàng chúng sanh bị độ khổ thời gian còn lo gì hai thì chủ tại vương mạch hỏi khi đức phật nói lời ấy xong trong cái bộ có vị đại bồ tát gọi là địa ngục đại vương lại những phật rằng bạch thế tôn từ nhiều kiếp đến nay ngày để đại bồ tát đã phát hiện điều gì mà nói được đức thế tôn ở trên đức thế cuối cùng đức thế tôn được cũng cho bây giờ đức phật và ông này địa ngục đại vương bồ tát lắng nghe lắng nghe bây giờ đức thế tôn và ông này địa ngục đại vương bồ tát lắng nghe lắng nghe về các chi sẽ ta sẽ bị ông này để bày rõ ràng và ông quấn cập vô lượng vô số này lớn hàng bất cập những thiết luyện của chức lúc đó có đức phật trả lời được là nhất thiết nhất hình chịu như lai ứng cúng tế cúng chi nguyện thúc triển thể thế gian sẽ vô thượng chỉ diệu ngữ sư kinh nhân sư phật thế tôn đức phật đó gọi đến sau buôn kíp khi ngài đưa ra thời này vua làm vua làm nước nước nhỏ kia với lại với vua nước lần cận này vua đồng thành lần thành thế là cái to dân dân dương dân trong lúc lần cận ông Phật nhiều lần những việc khác hay vô cùng nhau làm kính kế là nhiều dân chúng đó một ông thanh nguyện cầu nguyện xuống thì Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho điều được cái sách không còn thừa một ông thanh nguyện như tôi trong trước đội những kẻ đội khổ làm cho điều điều năm hai vui chúng ta có đề tội tôi nguyện tuyên chịu thỉnh Phật Đức Phật đã ngày bị thực tại vương Bồ Tát rằng ông vua thanh nguyện xuống thì Phật đó chính là đức thích chịu như lai còn ông vua phát nguyện độ cho hết chúng sanh tội khổ thời dương Phật đó chính là ngày đã tặng một cách như vậy bốn quan mục cứu nghiệm lại vô lượng vô số tiếp về tổ chức lúc đó có đức phật ra đời hiệu là thanh tịnh liên hoa mục như lai đức phật đó họ đến bốn mươi kiếp khi ngài chưa xuất ra thời này làm vua đức phật đó có bốn mươi kiếp vị là đến phút này độ chúng sinh đơn vị đi tuần tự giáo hóa lệnh vậy mọi giáo hóa mọi người la hán vào một người cứ tên là con một nàng này sắm sửa đồ ăn cũng đừng la hán la hán họ cũng rồi họ làm những gì và một người rằng này thân hộ tôi quất tôi làm một thịt để nhờ đó cứu quất thân tôi trong đó thân của tôi sắp sanh vào đường nào la hán nhà nói có thương quyền và tịnh ban hát từ thái giả mẹo qua một đạo vào vốn địa mục đất khổ bản thân mọi người lúc chương trình đã làm những hành động gì mà mai phải trả lời tối thiểu mục đích của sự liên thế có một tư rằng mai còn sống thân nội tôi chỉ ương chỉ lại các tài phần nhiều là phải ăn các con và tài con hoặc chi hoặc nấu tha hồ ăn do thả mãn nếu tiếp đến chung cái sạch của người đã ăn thời đến hơn nghìn môn, xin tôi đã thương xót chỉ đại để làm cách nào để cũng thân của tôi là hán sát thương mình đã thân trước ngày khuyên ông rằng người phải đem lòng tin hành mọi việc đức thanh trị minh hâm là lời giải pháp của tưởng của đức phật thời cả còn của mình bắt đầu được phước lượng và một nghe xong những sự tiền của bạn đức phật và tưởng cúng nàng lại đem lòng cung kính hay khóc khi được phải cái thực phật đều nói nàng kim vào thấy đức phật sắc vàng sáng chói như còn núi tu di đức phật phong ánh sáng mà bảo quan mục rằng ăn bao lâu nay đây Chẳng bao lâu đây mỗi người ngươi sẽ phát thanh vào trong nhà mỗi người khi chưa khi khi vừa biết đối lại thường liền nói xong đứa đứa gái trong nhà thanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đâu mình phát còn nói với con mình rằng niềm tin trong lòng anh cứ phải tự lại phải cả báo tôi làm mẹ của người lâu nay phải xuống tối tăm giờ giờ phúc lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm năm đến năm 13 tuổi đời sẽ đã vào địa ngục nữa người có người có cung thế gì làm cho tôi thách vào một khổ sự nghe đức đã nói bằng một quy tắc là mẹ của mình nàng mẹ ngọc không móc mà nói với đức rằng đã là nghèo của tôi rồi phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh được chi mà phải đọa vào địa như thế biết ân làm con này mình giết hại sinh vật và chê ba không biết mà có đau khổ nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho tôi tôi cứ theo tội mình đó vẫn còn tôi được bách khổ quan một hỏi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao biết kể rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhận dẫu đến tăng nhiều năm không phải hết được quan một nghe xong thanh khóc đưa lệ và bạch cùng giữa không rằng vị cho thân hộ tôi có hẳn chúng địa ngục khi mà em 13 tuổi không còn có trong cuộc cũng không còn tạo và ăn nào nữa xin chư phật mười phương thương xót cũng cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện độc lớn như vậy như thân của tôi có ăn tướng địa ngục và là tiền cùng thân ghế cùng kiếp không còn hỏi những quả đó sau đó nữa tôi đối chức tượng của đức thanh tịnh liên lục lai mà hết đời nghiệp rằng từ nay đến về sau đến tăng nghìn những kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng bát đạo tôi bị cứu với tất cả những chúng đó thành con tất cả đều thoát khỏi chốn địa ngục à, xúc sanh ngạ quỷ những kẻ phải đổi bao nhiêu thế thành phật đã rồi và sau đó mới thành bậc kinh giác bằng một phát nguyện đã xong mình là tí của đức thanh biên ông đại năng này bằng một nhà ngươi rất có lòng hùng mẫn vì mẹ mà phát ra lời thiện nguyện rộng lớn như thế ta quan sát thêm mẹ nhà ngươi lúc mãi rồi bản thân này sẽ phát thanh là người thậm chí sống lâu trăm tuổi sau đó anh hay về còn nước vô yêu sống lợi đến số không thể những kể sau sau nước trẻ thành phật của nhiều hàng người từ số đông đến số khách trong hàng đức phật bảo này của tại vương bồ tát vì la hán lúc này của con của con này chính là ngày vô tận ý bồ tát thân mẫu văn mục là này giải thích một tát còn có một từ là này địa tạng một tát đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước này có lòng hùng ẩn thích ra hàng là xa số người từ của khách chúng sinh bị tội khổ trong người sau như có chút sinh nào không làm bài nào ác nhận đến kẻ không tin việc nhân quả kẻ là đông kẻ những việc ác hậu kẻ bị bắn để thừa những chúng sinh có tội nghiệp thân thế tất cả và các đạo nếu gặp hàng nếu gặp hàng hiện di tức khi vì bên này được đặt một cách trùng trong khoảng khải trong tay những chúng sinh đó liền thắt phát khỏi tội khổ nơi và áp đặt nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng anh đến người khen cùng dân cúng những y phục đồ ăn vật uống các thứ sinh sự vui thượng diệu phạm thi cũng trời hết sanh cũng trốn, nhân gian cũng vẫn làm vị đế vương trong trong nghìn kiếp lại nhớ được của này, luôn cả trong các đời trước của mình này được đại vương này được đại bồ tát có sức bay thần rất lớn nhiều lợi ích cho chúng xin như thế ghi nhớ kinh ngài hầu kinh trình như bố tập ra ngài định được tại vương bồ tát đã đức phật rằng phải đức khi tôn chư phật chớ lo vì những đại bồ tát chúng con đều có thể nương tay thần của đức phật là tuy minh động tuy này nơi cõi di phù đề để làm lợi để làm lợi ích cho chúng sanh ngài định đại vương bồ tát bạch đức phật sau quyền cung tính chắp tay lễ phật mà lui ra năm tứ phi kim vương mạch nói nói bây giờ bốn ông kim vương tổng thống tướng mỗi cũng đợi cũng kính chấp tại việc rằng phải những cái tôn này hiện tại một giác từ những lời xa đến lại lẫn lại đã cách biệt tổng lớn như thế tại tại sao ngày nay và ấn độ chưa hết ngày lại còn phải phép lời nguyện rộng nữa vui mong đức tôn đã cho chúng con được rõ bây giờ thiên vương rằng hai hai hai hai hai vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh ta bị các âu cùng chúng đối thiên nhân chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói rõ những sự phương tiện này địa tạng bồ tát nơi cõi di phù đề ở cõi ở cõi ta bà thế giới này vì lòng từ mẫn xuất thương mà độ hết tiêu bớt tất cả những sanh vị tội khổ Bốn ông khi vương vậy rằng vâng phải thức tôn chúng con tin rằng muốn nghe chúng con tin muốn được nghe sáu cung vị sẽ hóa đức phật và bốn ông tin vương từ khi lâu xa đến lại ngày từ khi lâu xa đến ngày nay ngày đẹp đại một tát độ tát chúng trình vẫn còn chưa mãn nguyện ngày thương xót chúng sanh mắc tại tội khổ độ nhà đời nào lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lời đây mẹ không đức vì thế nên ngài lại xét ra lời trọng nghiệp ngài hiện tại bồ tát ở trong quá trình đề nơi khi đức đạt đà dùng trong nghìn chút để cứu tội chúng sinh ngài vô long thiên vương ngài hiện tại bồ tát học thì ác sát thay đoạn sinh vật thường ngài đại độ cả báo vì không định người trước tiên hãy bị chết cứu nếu mà thì ác càng đâm nếu một cái tục ác thường là dạy thì có cả báo nhiều khung của sự nếu mà kéo dài năm tuần nhập gọi là báo là khi sẽ sẽ một câu thương nếu học nghĩa hai khi dê tuần ngày giải quả quả báo quý thuộc bình giống nhau nếu học nghĩa nếu học nghĩa hai khi dê từ ngày đại rõ quả báo quý thuộc bình giống nhau nếu học nghĩa nếu vào phải nói lời khổ hát cười ngày lại đỏ quả bác quý thủ mình nóng nhau nếu vào phía hay khi chê cười này tại quả bác không lưỡi miệng lửa nếu vào phía ác quán chiến thường này tại quả bác nếu không ăn, ăn uống vô độ thời ngày sẽ quả báo tối hết nhiều bệnh nếu không bị, bị ác buông săn thời ngày lại quả báo kinh hãi điên cuồng mất mẹ nếu không kẻ cháy nghiệp cha mẹ từ một ngày sau đó trời đất khu lục nếu gặp kẻ đốt rừng cây bỏ thời ngày đại độ quả báo cùng mê đến chết nếu gặp cha bị mẹ bị án ở độc ác phường này này có cả bao các căn cửa đại hiện đời bị đô hoặc nếu gặp kẻ dùng núi phát sinh non thường này này cả bao có nhục chia lìa nếu gặp kẻ bị bắn ra bão thường này này có cả bao vui mừng công nặng nếu gặp kẻ khi chê giáo các phường này này cả bao ở mãi trong ba từng ngày vậy đó là bao không chỉ tuyên hồn nơi địa ngục nếu gặp kẻ ác ô nhục người hạnh thanh tịnh và vô bán ăn già từ ngày này đó là bao cử mễ từ ngày lại có quả báo cử mễ trong ngày sinh nếu gặp bị ăn dùng sôi hay những hành sinh vật thường ngày tại cả bao phải luôn hồi thường mạng với nhau nếu có nghĩa ta những sự chay thường ngày tại cả bao cầm thú đối khách nếu có nghĩa ăn uống vô độ thường ngày tại cả bao nếu có nghĩa phung phí phát động một cái mạnh mẽ phi lý thường ngày tại cả độ cả bao tùy dùng chiếu một nếu có nghĩa yêu ra yêu mạng cống cao thường ngày tại cả bao thiên hạ việc người trên khí nếu gặp địa đông gặp cơ gỗ từ này đại quả báo không nửa ít hai trong lưỡi nếu gặp địa tà đi mê kín thường này đại quả báo và sanh vào trốn nhiều lắm những nghiệp cảm của chúng sinh trong cõi siêu thù đề đề như thế những nghiệp vẻ cũng sai khác của những chim trong cõi đi của đề như thế nay chỉ nói sơ lược thế thôi những nghiệp vẻ cũng sai khác đó ngày đã đạt một tác dùng thăng nhìn phương trước địa giáo hai đó những chúng sanh ấy cũng phải chịu những quả báo như thế sau này là vào địa ngục chạy qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi vì thế nên các ông là vì thế nên các ông là bực khổ vệ cùng bảo trợ vì, vì thế nên các ông là bực khổ vệ cùng bảo trợ của cõi nước sinh vì thế nên các ông là một phổ vệ cùng bám trụ con nước trên chớ để những nghiệp chúng nó làm mê hoặc chúng sinh vốn ông thì vương nghe xong rồi lệ than thở chắp tay lễ phật mà lui ra kinh địa tạng bồ tát cũng nguyện quỷ thượng hết cũng nghiệp địa tạng đao lực tinh không thần thông những pháp tổ quần mông đồ vũ dược phó thông chúng sinh tăng cường nam mô khổ vô cùng nam mô thường trụ thập cũng phật nam mô thường trụ thập cũng phật nam mô thường trụ thập cũng phật nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ha ha ha un sam mô di so ha